Xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Viettech88 Một tuần trôi qua thật nhanh đúng không ạ? Chớp mắt một cái đã hết một tuần rồi Và cứ như thường lệ, cứ đến thứ bảy hàng tuần Mình và Phương Anh lại có mặt ở đây để cùng giải đáp những câu hỏi của các bạn nếu các bạn thấy chuyên mục hỏi đáp laptop này của chúng mình hay thì hãy đừng quên like, subscribe và share để mọi người cùng xem nhé. À, Phương Anh bật bí cho các bạn rằng là sắp tới thì bên mình sẽ có chương trình giveaway vô cùng hấp dẫn với những phần quà vô cùng giá trị để gửi tới những bạn nào may mắn nhằm bày tỏ sự tri ân trong suốt thời gian vừa qua thì các bạn đã đồng hành và ủng hộ kênh của chúng mình. À, còn bây giờ thì chúng mình sẽ không để các bạn phải chờ đợi lâu nữa. Chúng ta sẽ cùng đi vào phần giải đáp tất cả các câu hỏi mà các bạn đã để lại trong số trước nhé. Let's go. Let's go. À, câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Phương Linh. Bạn có hỏi anh Phong như sau. Anh ơi, em rất ngưỡng mộ về đẹp trai cũng như là tài giỏi của anh. À, anh giúp em phân biệt SSD và HDD được không ạ? Dạo gần đây em thấy mọi người nói nhiều về hai cái này mà em không biết. Cảm ơn bạn đã dành lời khen cho mình nhé. Với câu hỏi của bạn thì mình sẽ giải đáp bằng tất cả những kiến thức mà mình có để giúp bạn hiểu hơn nhé. HDD và SSD là tên viết tắt của hai loại ổ cứng đang được sử dụng rất phổ biến hiện tại HDD là ổ cứng cơ, còn SSD là ổ cứng thể rắn. Khác biệt lớn nhất hai dòng này chính là kích thước và tốc độ đọc ghi. HDD là ổ cứng dạng cơ học được sản xuất từ rất lâu rồi. Ưu điểm của chúng là giá thành rẻ, được sử dụng phổ biến trên các dòng laptop phổ thông và nhược điểm của chúng là tốc độ đọc ghi rất chậm và nó sẽ chậm dần theo thời gian sử dụng. Còn đối với SSD, đây là ổ cứng thể rắn mới được đưa vào sử dụng đại trà trong những năm gần đây SSD được chia thành 3 chuẩn giao tiếp khác nhau bao gồm SSD SATA, SSD M2 và SSD M2 NVMe. Khác biệt của ba chuẩn mà mình vừa kể ra chính là ở tốc độ đọc ghi. Với SSD, thông thường tốc độ khoảng 400 đến 500 MB trên giây, còn với NVMe, tốc độ đọc lên đến trên 3 ghi trên giây. SSD được sử dụng chủ yếu để cài hệ điều hành và phần mềm rút ngắn thời gian khởi động của máy cũng như các ứng dụng nhưng điểm lớn nhất của SSD không gì khác ngoài giá. Giá của SSD thực sự là cao và không phải ai cũng dư giả kinh tế để có thể nâng cấp cho chiếc máy tính yêu quý của mình, một chiếc SSD. Và lại một lần nữa thì mình cũng cảm ơn bạn Phương Linh nhé. Câu hỏi của bạn làm mình cảm động quá. <laughs> Hy vọng là với phần giải thích uh, hết sức đầy đủ của anh Phong thì Phương Linh sẽ phần nào có thể hiểu ra vấn đề nhé. Chúng ta sẽ chuyển qua câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Đình Đức. Bạn có câu hỏi như sau. Anh chị có dự đoán thế nào về thế hệ MacBook 2020 Cảm ơn bạn Đình Đức rất nhiều nhé. Câu hỏi này của bạn rất hay. Phương Anh, em có quan tâm nhiều về các sản phẩm MacBook không? À, em rất là quan tâm đến những sản phẩm của Apple và đặc biệt là dòng MacBook. Em có phỏng đoán thế nào về thế hệ MacBook sẽ được Apple ra mắt vào mùa thu năm sau? Uhm, em nghĩ rằng là Apple sẽ có sự thay đổi tổng thể về ngôn ngữ thiết kế của máy theo đúng chu kỳ mà Apple đã làm trước đây. Biết đâu ờ, năm tới lại có một quả màu mới anh nhỉ? Anh cũng nghĩ vậy. Rất có thể năm sau thì Apple sẽ đem đến một luồng gió mới cho thế hệ MacBook Pro tiếp theo, chứ lối thiết kế hiện tại anh thấy chưa thực sự là đột phá. À, vậy còn về sức mạnh của phần cứng thì anh Phong nghĩ sao? Anh nghĩ rằng sức mạnh phần cứng của cả hai phiên bản sẽ tăng từ 20 đến 25% so với thế hệ Mac hiện tại. Tuy nhiên, khác biệt nhất có lẽ đến từ bản 15 inch, chứ anh không quá kỳ vọng sự thay đổi đến từ phiên bản 13 inch. À, còn một điều nữa là trong phiên bản mới này thì nhà táo rất có thể sẽ giới thiệu map kèm theo một bộ bàn phím cánh bướm thế hệ thứ tư, chứ thế hệ thứ hai và thứ ba thì nhiều tai tiếng quá. Câu hỏi thứ ba đến từ à, bạn Tuấn Anh, bạn có hỏi như sau: Độ chuẩn màu sRGB và Adobe RGB là gì về anh chị? Em thấy anh chị hay đưa vào phần test màn hình nên em hỏi. À, cảm ơn Tuấn Anh nhé. Câu hỏi này thì Phương Anh sẽ giải đáp tận tình cho bạn. À, sRGB và Adobe RGB gọi chung là không gian màu ấy nhé. Ờ, chúng là thước đo để thể hiện sự chuẩn xác của màu sắc hiển thị. Màn hình nào đạt độ chuẩn màu càng cao thì màn hình ấy càng xịn và đắt tiền. sRGB cho ra màu sắc hiển thị ít hơn khoảng 33% so với Adobe RGB. Chính vì vậy, trong ngành công nghiệp in ấn, người ta hay sử dụng không gian màu Adobe. Còn đối với áp ảnh lên web và Facebook thì người ta sẽ chỉ sử dụng không gian màu sRGB. Giải thích như vậy có lẽ em sẽ chưa thể hiểu ngay được Tuy nhiên khi em tìm hiểu sâu hơn về hội họa thì em sẽ hiểu. Chị có lời khuyên cho em là nếu em quan tâm đến độ chuẩn màu thì hãy lựa chọn những chiếc laptop có độ chuẩn màu lớn. Khi đó thì màn hình hiển thị của máy không chỉ đẹp mà còn rất là chính xác nữa. Tiếp theo là một câu hỏi đến từ bạn Vũ Minh Tâm và bạn có đặt câu hỏi cho bọn mình như sau. Hiện tại mình đang làm công việc kinh doanh, mình cần mua laptop văn phòng nhỏ gọn, thiết kế đẹp trong tầm giá 20 triệu. Mong hai bạn tư vấn giúp mình. À, xin chào chị, cảm ơn chị đã đặt câu hỏi cho chúng em. Ở ờ, đối với nhu cầu của chị thì em có duy nhất một gợi ý dành cho chị và có thể coi đó là best choice, chính là chiếc Dell XPS 13 9360 với phiên bản màn hình Full HD. À, sẽ khó có chiếc máy nào trong tầm giá 20 triệu mà có thể vượt qua được chiếc máy này về thiết kế cũng như là hiệu năng. Phiên bản mà Phương Anh gợi ý đến chị được trang bị cấu hình khá là mạnh mẽ. Cụ thể, máy được trang bị CPU Intel Core i5 7200U RAM 8GB LPDRAM 3, bát 1866MHz, ổ cứng SSD 256GB, màn hình 13.3 inch, độ phân giải Full HD và công nghệ màn hình Infinity Edge. Máy được trang bị các màn hình ON Graphics 620 Intel. Với cấu hình như trên thì các tác vụ văn phòng cho đến cao hơn một chút như Photoshop, Lightroom, máy hoạt động cực kỳ trơn tru. Hơn nữa với thiết kế vô cùng ấn tượng, trọng lượng nhỏ gọn thì việc mang máy đi gặp đối tác là vô cùng dễ dàng chị tâm nhé có lẽ là phần ờ, với phần giải thích vừa rồi thì chị tâm cũng đã có một cái sự lựa chọn ờ, rất là chính xác cho mình rồi à, câu hỏi tiếp theo đến từ một bạn có nickname là minh hoàng và bạn có câu hỏi dành cho chúng mình như sau à, mình đang phân vân không biết nên mua Razer Blade 15 hay là MacBook Pro 15 2018 nhu cầu của mình chủ yếu là thiết kế ảnh và dựng video cơ bản thi thoảng thì chơi một vài game cơ bản đó chính là câu hỏi của bạn Minh Hoàng. Có lẽ câu hỏi này thì uh, em sẽ nhờ anh uh, Phong có thể giải đáp cho bạn nhé. Cảm ơn Minh Hoàng đã đặt câu hỏi đến chương trình. Đối với nhu cầu của bạn thì để đưa ra quyết định lựa chọn một trong hai chiếc máy bên trên thực sự là rất khó. Mình sẽ không khuyên bạn nên chọn chiếc máy nào bởi cả hai chiếc máy đều có thể coi là best choice đối với nhu cầu của bạn. Mình sẽ chỉ ra một số ưu nhược điểm của từng máy, từ đó bạn cân nhắc nhu cầu của bản thân để đưa ra sự lựa chọn phù hợp nhất nhé. Đầu tiên về thiết kế, cả Razer và MacBook đều được đại đa số đánh giá là có thiết kế đẹp. Ngôn ngữ thiết kế của hai máy hướng đến những người dùng khác nhau. Razer thì hướng đến những người dùng trẻ, còn MacBook thì hướng đến doanh nhân. Vì vậy mà rất khó để nói máy nào đẹp hơn máy nào. Về cấu hình phần cứng, MacBook có cấu hình mạnh mẽ hơn một chút nhờ con chip Intel 8850 còn trên chiếc Razer Blade 15 được trang bị con chip 8750H Tuy nhiên về chênh lệch hiệu năng cũng không đáng kể bởi cả hai con chip này đều được trang bị 6 lõi và 12 luồng. Chính vì vậy các tác vụ nhẹ nhàng như chỉnh sửa ảnh, duyệt web thì cả hai máy hầu như không có sự khác biệt. Khác biệt chỉ xảy ra khi bạn các bạn dùng các tác vụ nặng như edit video, xử lý các tác vụ 3D. Nhưng nếu xét các tiêu chí mà bạn đưa ra thì màn hình chính là yếu tố mà chúng ta cần bàn đến. Nhu cầu của bạn là chỉnh sửa ảnh. Vì vậy bạn cần một màn hình có độ chuẩn màu cao. Đối với MacBook máy đạt 100% bao phủ màu sRGB và 78% bao phủ màu Adobe RGB. Còn với Razer Blade 15 thì máy chỉ đạt được 94% bao phủ màu sRGB và 60% Adobe RGB mà thôi. Hơn nữa về khoản màn hình thì MacBook còn có công nghệ chiêu tông, do đó chất lượng hiển thị của MacBook chắc chắn sẽ hơn hẳn so với Razer Blade. Còn có một điều nữa mà bạn nói đến là bạn thi thoảng hay chơi một vài game nhẹ, về khoản này thì hiển nhiên là Razer sẽ hơn MacBook rồi. Và tóm lại thì mình đã phân tích điểm mạnh, điểm yếu của từng chiếc máy. Giờ bạn có thể cân nhắc kỹ nhu cầu của mình, đưa ra quyết định hợp lý nhất nhé. À, ờ, anh nghĩ là với phần ờ, giải thích vô cùng chi tiết vừa rồi thì bạn cũng đã có một cái ờ, đáp án cho mình rồi. Như vậy thì vừa rồi chúng mình cũng đã giải đáp tất cả những thắc mắc của các bạn trong số lần trước. Vậy thì các bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng hãy để lại dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ, mình và Phương Anh xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các số hỏi đáp tiếp theo của chương trình. Và đừng quên bấm nút đăng ký để nhận được thông tin về những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào!